Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp này chúng tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp Đồ này đồ mới nhất anh em nhá, Đấy, anh em không có xa lạ gì với áo đổi bài, ví đổi bài, điện thoại đổi bài Nhưng của cái năm nay nó cải tiến hơn năm trước rất là nhiều Nó không ồn này, đổi siêu nhanh, siêu tốc độ anh em nhá, Đấy thì để không làm mất thời gian của anh em nữa Đây là trên tay tôi đang cái ví đổi bài em đi chơi, đổi những cái lá bài Anh em cứ sạc nhanh và sạc và là anh em có thể đổi rất là nhanh luôn Rất là hiệu quả anh em nhé Đấy, rất đẳng cấp luôn này anh em nhìn này Đấy tốc độ nó không phải một giây anh em cứ sạc đầy là anh em đổ siêu nhanh luôn anh em không phải lo lắng điều gì không bao sợ anh em sợ thua anh em nhá đấy anh em nhìn tao tôi đổ rất là nhanh luôn anh em này đấy đấy đổ đạt rất là chuẩn chỉ đặc biệt cái giá thành nó lại rất là phải chăng anh em nhá cái giá nó lại là mềm phù hợp với tất cả túi tiền của anh em ba vùng miền bắc trung nam ai cũng phải mua được nó không phải đắt đỏ một, một gì cả em như thế này em đầu tư một lần em chơi mãi đấy đấy là cái ưu việt của nó em nhé đấy không phải lo là sợ thiệt hại nó hỏng cái này không hỏng được nhà tôi bảo hành đổi mới cho em một tháng đầu mua hàng bảo miễn phí một năm đồ đạc thì tôi đổi mới luôn cho anh em không phải sửa chữa gì cả anh em nhé tôi mất thời gian anh em nhìn này đây cái điện thoại đổi bài là cái iPhone 7 kể trên Samsung thì tôi đều có hết em nhá đây anh em đổi lại đấy, rất là nhanh luôn em cứ sạc đầy giúp tôi em nhá đấy sạc đầy giúp tôi không ổn thì anh em nên được cứ thử hàng thực tế ưng ừ, thì anh em mới lấy không thì em thôi còn anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng để anh em thanh toán anh em nhá chơi này rất là hiệu quả thôi bây giờ tôi hướng dẫn qua sau đó tôi lại hướng rất chi tiết cho anh em đấy và cuối cùng đó là cái áo đổi bài cái áo đổi bài thì anh em cứ báo tôi chiều cao cân nặng thì ờ, áo phông hay áo phao đấy tùy anh em anh em nhá cái giá cả rất là mềm mại phải chăng cho anh em anh em nhìn thấy cái áo đổi bài này áo đổi bài tôi đã mặc trên người cái áo này tôi thật với em rất thời trang em đi chơi đi tán gái được anh em nhá đây em đổi này đây em nhìn này rất là nhanh luôn anh em nhá đây tôi quay video của tôi sẽ để cho anh em nhìn thấy thực tế khi anh em đánh bạc là anh em rất là khéo léo rất là kín nhá anh em không phải lo anh em nhìn này đây con chín này anh em nhẹ nhàng ra con hai này anh em thấy không rất là đẳng cấp cái đồ này là người thật việc thật công việc thật anh em nhá đồ nó chuẩn anh em ở xa thử xe khách xe ca xem hàng thử hàng đúng hàng thanh toán anh em ở gần lên thực tế để xem đình bến xe ba lộ bến xem miền đông sài gòn lên nhân viên đó và tận nơi tư vấn miễn phí tận tình cho anh em thì sau đây tôi sẽ đi ở chi tiết vào cái bán bài anh em nhá để anh em xem cái độ kiểm chứng làm sao bây giờ tôi sẽ tôi anh em như thế này cái áo đổi bài điện thoại ví đổi bài cái tác dụng chung của nó đều là đổi thừa thiếu một lá bài anh em nhá đấy thì nó đổi được tất cả các loại mẫu bài ở Việt Nam hay bài nước ngoài kích cỡ bài nhựa bài kích cỡ khác nhau to nhỏ anh em nhá đấy thì nó không phải chuẩn bị bài rất là cơ động người ta chơi bài gì bài đấy bài cũ bài lát đều đổi được hết người ta chơi môn gì mình chơi đấy ví dụ ở miền bắc là chơi sâm chơi phẩm hay đặc biệt là chơi liêng miền bắc anh em nhặt đổi rất là đẳng cấp hay chơi ba cây ba cây anh em đánh bốn quân anh em biết rồi không bao anh em sợ thua còn ở miền nam thì mình thần sám mình ấn độ ngầu hầm đánh ba lá hay là đánh tiến lên miền nam anh em nhá rất là chuẩn chỉ luôn đấy nó cơ động của nó là bà làm đổi được em nhá đây tôi thử một cái việc đây là tôi sẽ đánh một cái ờ, vài ba cái ván bạc cái ờ, cái ờ, vài ba cái ván bài là ví dụ như là ba cây bắc anh em nhá ba cây bắc này tôi chia này đấy, trong ví tôi là chưa có gì anh em nhá đấy, tôi cũng đánh ba người thôi tôi chia nhanh cho anh em hình dung cho anh em dễ hiểu anh em nhé để anh em dễ hiểu này đấy anh em này ví dụ ván này tám thì ví dụ anh em không thích ví dụ này, anh em bỏ này đấy ví dụ đây cái ván này một lút đúng không anh em chỉ cần giấu tôi anh em lừa lừa giấu con áp vào đúng không anh em nhớ nhá anh em hỏi đừng hỏi tôi cái câu hỏi là thiếu tư duy ví dụ bảo anh ơi tôi anh giấu con áp cơ vào trong bài có thừa 5 con áp à em như thế này ví dụ đánh ba cây bắc 36 lá giấu con áp vào tức là trên này có 35 con anh em nhá để em hiểu em giấu con nào anh phải nhớ con đấy đấy ví dụ như là cái này đặc biệt không còn nằm cái chơi kiểu gì được ai chịu được ví dụ anh em giấu con át đúng không về đánh ba cây này tôi lên này anh em nhìn thấy không đây nó đang là bốn nút này 622 này đây có hai sáu rô tôi đổi này hai này em này đấy sáu hai nhá thì khi anh em ví em em, đổi đúng không sáu hai em chuyển vào để phát này đấy nó ra là sáu hai át này chín nút này rất là chuẩn anh em nhá đấy thế anh em thì nhớ ở trong là nó con gì nó con năm đúng không con năm anh em chưa tiếp bán tiếp theo anh em đánh bốn quân anh em biết rồi không cần phải học tay nghề anh em nhá đây ví dụ đây tám nút thực tế này Đấy, tôi sẽ đổi con ba thành con năm thì tôi sẽ có 10 nút 10 nút 9 10 nhân đôi làm vẫn chơi vẫn cứ chơi bình thường luôn nha này 9 10 nhân đôi này anh em này 965 này 965 kiểu luôn đấy nó rất thiết thực anh em nhé 90 nhân đôi anh em luôn luôn này chiến thắng mà cái đặc biệt nhất là anh em không phải tay nghề mới chơi mới vào cái đồ cả bạc bài lá bị thì anh em có thể chơi được hết anh em không nên chơi xanh chín nhá xanh chín anh em anh em thua những rất là vất vả à, đấy chơi xanh chín làm gì mình có đồ mình mua mình chơi giá nó phải trang hợp túi tiền cho các anh em ở ba vùng miền bắc trung nam thì cái điện thoại đổi bài thì nó các mẫu iPhone Samsung thì tôi đều có hết anh em nhá em lý là cái điện thoại đổi bài y chang như cái ờ, à, cái ví anh em nhá đều đều đều khi em chơi em đều đặt trước mặt như này khi lựa nó khéo léo anh em như này không phải ván nào đổi em nhá đấy cái cái mẹo của tôi không phải ván nào đổi lựa ví dụ đánh ba cây những cái ván 8 điểm 7 điểm thì thôi những cái ván mà mình 5 ờ, điểm 6 điểm thì mình đổi em nhá đấy hay là những cái ván 3 4 điểm thì mình đổi sao cho hợp lý đấy, còn những cái ván điểm cao rồi thì không phải đổi làm gì cả anh em nhá đấy thì anh em lựa đấy thì cuối cùng nó là áo đổi bài áo đổi bài ờ, đây là mùa đông đến rồi thì ờ, là anh em làm thì áo phao áo phao thì giá thành rất là mềm luôn chất liệu rất đẹp này anh em báo tôi chiều cao cân nặng tôi sẽ gửi cho anh em ờ, gửi cho anh em hay là anh em muốn áo có cổ mùa hè hay áo cổ tròn rất thời trang nha anh em đi chơi tán gái là đẳng cấp luôn áo đẹp thời trang của anh em đi ăn cưới ăn hỏi đi tán gái không về đi đánh bạc anh em nhá đặc biệt là chơi tất cả bộ môn bài lá Việt Nam chơi môn gì được nó cơ động nhất không phải luồn bài em nhá ví dụ như đội làm tôi đang mặc một cái áo phao rất là thời trang em đi này trên thị trường bây giờ anh em ạ mua một cái áo anh em mua cái shop anh em cũng đã 700 một triệu rồi những áo đắt thì còn hơn mà anh mua một cái áo này nó cũng hơn có một chút tiền thôi nó có tác dụng đổi luôn bài anh em nhá đấy ví dụ 993 này em nhìn này nhìn tôi nhá đấy, khi em 993 anh em giấu tôi một cái lá chín vào đấy đúng không rất là khéo léo tôi làm video và tôi công khai cho anh em cách đổi ra làm sao như thế nào khi anh em chơi thì anh em lên cho tôi ví dụ anh em mua hàng trực tiếp của tôi tôi hướng dẫn anh em 5 phút này em chơi được rất là nhanh còn khi anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca thì tôi sẽ hướng dẫn anh em qua video qua zalo qua facetime anh em nhá là anh có thể chơi được ngay không khó khăn gì cả đấy anh em này tôi lên bài này đấy, đúng không cái bán này chín tôi bỏ anh em nhá dụ tôi chín thì tôi thôi đúng không dụ bài tôi lại bài này đi dụ thế đúng không đây 993 đây dụ 993 thì trong người tôi tôi nhớ trong người tôi có con chín anh em nhá thì có con chín thì chín ba hai bảy à, bảy nút này nha Đấy, hai con nó giống nhau tôi bỏ này anh em nhé nó rất là hiệu quả thôi tôi chia bán anh em chia tay đôi luôn em đi chơi không phải em sợ thua đây 10 lút rồi thì thôi này ví dụ bài tôi là cái bài trên này đi nó rất hiệu quả đây cũng lại 10 luôn này em này đấy đánh xanh chín mà mình có đồ hỗ trợ nhiều lúc nó đẻ thêm rồi tôi chia tiếp này đấy em hình dung ra này anh em chơi như thế nào anh em nhá đây hai nút đúng không khi em đổ nó đổ ra sai anh em này tôi hướng này anh em cầm này cầm này anh em bình một ra xong chút này em đặt vào này đấy, đẩy ra này em thấy không đẩy ra này đẩy ra đúng không đấy đẩy ra này rất là đơn giản rất là nhanh không đặt con khác ra này đấy tám nút đúng không đấy thì mình đẩy làm sao hợp lý nó phù hợp với anh em để anh em chơi anh em nhá em alo trực tiếp tôi 098431 nhà tôi nói luôn anh em đại lý lớn tất cả dụng cụ công cụ liên quan đến hỗ trợ và bịp nhà tôi đều cung cấp hết máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay kiêm trên điện thoại di động dạy bài tay không em nhá đấy giá cả vì nhà tôi đại lý lớn giá cả rất phải chăng chế độ bảo hành cho em đổi mới trong vòng một tháng đầu mua hàng bảy miễn phí một năm hàng có lỗi làm có làm sai thì tôi đổi mới được cho anh em em nhá có ba giờ chính bến xe em đình hà nội bến xe ra bát Hà Nội bến xe đâu Sài Gòn em gần đâu qua đó lên xem hàng thực tế cái hàng này chuẩn đét đẹp rồi người thật tuyệt thật em không chơi xanh chín xanh chín rất vất vả em mua cái đồ chơi rất là đơn giản thôi ví đổi bài điện thoại đổi bài áo pha đổi bài áo phông em nhá thì cảm ơn em xem video của tôi Xin chào anh em, hôm nay công ty cờ bạc bịp nhà chúng tôi ra mắt một video sóc điểm mới nhất anh em nhá Hàng cái đỉnh cao công nghệ, anh em đi chơi luồn đúng cho tôi một bộ vị không tang là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em nhá bát đĩa tôi khẳng định luôn đó là xanh chín rồi cái vị này nó là cái vị cảm ứng em này hàng này hàng chuẩn nhất trong cái dòng sau đi bịp rồi mới nhất chuẩn nhất mà tôi luôn là vị là vị không tang tích gì anh em nhá thì để sóc bây giờ để kiểm chứng mà tôi sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chính xác hiệu quả xem nó ra làm sao cái đồ vị cảm ứng nó có chuẩn chỉ không nó cơ động không có hiệu quả chính xác không anh em nhá thì là đi kèm nó tất nhiên còn phải có điện thoại cảm ứng vị cái điện thoại nó tích hợp dung luôn thì sau tôi sóc đôi ba kịch bản sau tôi hướng dẫn chi tiết cho anh em anh em nhá anh em này tứ tử tôi sóc luôn này với công thức bảng vị dung cực kỳ đơn giản lẻ dung một chẵn dung hai anh em nhá đơn giản hiệu quả chính xác anh em đi chơi không phải lo lắng điều gì anh em này ai cầm cái sóc cái đời em này y khôn đi bát máy trả kết quả cho anh em một nhịp dung hai nhịp dung hai nhịp dung tôi đi chẵn anh em này chẵn phải lẻ trái anh em này sấp đôi anh em nhá hôm nay tôi là cắt là cắt vị chắn này giờ anh em cũng hỏi tôi là cái vị chắn là nó có chuẩn không anh em này hôm nay tôi làm vị chắn cho anh em nha anh em nhá còn anh em lên nhà tôi tất cả các loại vị nhà tôi đều có hết một dung này hai dung vẫn đứng cầu chẵn anh em này tứ tưởng anh em này tứ trắng anh em nhá đồ đạc rất chuẩn chỉ chồng quân xô vị đều báo hết đồ đạc là anh em đi chơi là tôi đồ này mới nhất trong sóc bịp những cái đồ này chuẩn chỉ nhất cơ động nhất hiệu quả nhất một này máy trái quả rất nhanh thôi bạc đi bạc lẻ này 50 triệu lẻ anh em lẻ từ ngoài 50 triệu này anh em này ba đen anh em nhá đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này ai cầm cái sóc cái được cái máy trả kết quả rất là nhanh cho anh em thôi sau 3 đến 5 giây mới trả kết quả này một dung này một dung đi cầu lẻ này hai trắng hai lẻ anh em này rất là chuẩn chỉ ba đen lên ba trắng tôi luôn chơi xanh chín anh em không chơi được em nhá xanh chín chơi rất là khó khăn luôn chỉ hai mặt chẵn lẻ nhưng khi anh em chơi anh em thua thà rất là nhiều tránh trường hợp thua tha anh em phải sắm đồ trước khi anh em thua anh em nhá một nhịp rung này cầu lẻ anh em này một tỷ lẻ lẻ thôi một tỷ tôi xuống cả lộ tôi lẻ này anh em này ba trắng đi ba đen này nha tôi sóc rất là nhẹ nhàng tình cảm là chồng quân xô vị để báo hết này quân cắt to cắt nhỏ đều báo chuẩn chỉ anh em nhé tôi sóc dài ra một chút anh em này xem nó đồ đạc có chuẩn chỉ không anh em này cái hàng này là con anh em chơi được nha anh em lưu ý tôi một điều thế một rung này hai nhịp rung này hai nhịp rung tôi đi chắn anh em này bạc đi chắn rồi này anh em này chồng quân xô vị để báo hết tôi kỷ niệm anh em cái tiếng bạc nữa này anh em này anh em sóc ngắn đời tôi để xa ra một chút anh em xem máy nó báo như nào này anh em để ý đây một dung này một dung tôi đi lẻ em này bạc cái chắn cái lẻ rất đẹp bạc anh em này 100 triệu lẻ anh em này anh em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ ba đen anh em nhá thì xin chào anh em hôm nay đại lý cờ bạc bịp nhà chúng tôi ra mắt một video sóc đĩa mới nhất để giới thiệu với anh em cái đồ này đỉnh cao công nghệ đột phá công nghệ mới nhất rồi anh em này hàng này là hàng không tăng tích không dấu vết gì anh em đi chơi có một cái đồ chơi anh em không chơi xanh chín xanh chín 10 hôm anh em thu tha cả 10 anh em nhá đây nó là cái điện thoại cảm với con vị đi kèm nó là bộ gọi là bộ vị cảm ứng em này cái vị này tôi luôn là vị không một tang tích gì anh em nhá vị không một tang tích gì vị nhà tôi trong veo vèo vèo luôn anh em này em lên tôi được thử hàng thoải mái anh em nhá đồ đạc chuẩn chỉ anh em yên tâm cho tôi một điều không phải lo điều gì luôn anh em này chơi cái hàng này anh em đi chơi là ăn được tiền chơi là ăn được tiền không phải lo lắng điều gì cả anh em này hôm nay trong khổ làm video tôi cắt sẵn con vị ra còn anh em đến cho tôi luôn nha vị nguyên đài nguyên kiện nguyên khối hôm nay tôi cắt sẵn cho đỡ mất thời gian anh em nha anh em cắt to cắt nhỏ đều ok hết anh em này bát đĩa tất nhiên là của xong của sới rồi bát đĩa làm rồi anh em này bát đĩa là bát đĩa xanh chín anh em nha Đấy, anh em nhìn này Đấy, anh em lên nhà tôi là bát đĩa nào cũng được anh em nhá vị là anh em chỉ luồn đúng toàn bộ vị thôi vị vị cảm ứng anh em nhá Đấy, anh em nhìn này Đấy, rất là chuẩn chỉ luôn vị anh em này như ngọc trinh luôn anh em này Đấy, anh em lên nhà tôi tôi mua để anh em lên tôi mua hàng vị anh em được cắt ra thoải mái em nhá em được cắt vị thoải mái đấy anh em bóc vị thoải mái anh em bóc ra xem có một tăng tích gì không có tăng tích tôi 10 đền gấp 10 giá trị sản phẩm anh em này đấy vị là vị không tang thời buổi công nghệ 4.0 không ai bị có tang cả còn anh em ở vùng miền chơi quân vị gì alo zalo trực tiếp số điện thoại 098785 số 4 anh em nhá để anh em được tư vấn miễn phí anh em nhá vị tôi luôn này anh em lên tôi là vị là nguyên đan cái khối nhà tôi tất cả các loại mẫu vị vị bài vị thuốc thăng long hero vị đóm vị ba số 5 anh em nha tất cả các loại mẫu bài bài xanh 2k bài rồng này bài táo bài tất cả các loại mẫu bài tôi để cung cấp hết anh em này đặc biệt là cái vị chắn anh em này vị chắn này hoặc hơn nữa đó là cái vị đóm vị đóm cảm ứng nhà tôi vào rất là chuẩn anh em nha anh em nhiều ở vùng cao ví như cao bằng bắc cạn hay là lào cai yên bái hỏi tôi là anh ơi vị đóm đánh cảm ứng có chuẩn không tôi khẳng định luôn vị đóm nhà tôi vào chuẩn đét là đẹp em nhá vị đó là chuẩn đét là đẹp anh em kể cả đóm anh em chơi loại đóm gì đóm mà nó sáng sáng một tí hay nó tối tối nó ngâm một tí nhà tôi đều có hết em này Đấy, hôm nay trong khổ làm video tôi cắt là cắt vị chắn anh em nhá còn nhiều video anh em xem trong kênh của tôi là có rất nhiều video là vị đóm này vị bài vị thuốc nhà tôi đều cung, cung cấp hết anh em nhá thì để nói về cái vị đóm này tôi nói kỹ hơn này về cái vị đóm nhá vị đóm anh em hơ lửa thoải mái nhá vị nhà tôi đã vào rất là chuẩn chỉ đó anh em hơ lửa thoải mái này khó bôi nhọ lồi thoải mái nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha liên nhà tôi anh em được test hàng thực tế thoải mái nhà tôi thì có ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe giáp bát nội bến xe đông sài gòn anh em lên xem thử hàng thực tế anh em nha còn anh em anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em em kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán tôi khuyên anh em không chơi xanh chín anh em này đấy thì cái bộ vị cảm ứng thôi là anh em chơi tuyệt đối cuộc chơi rồi cái vị này tôi luôn này chơi vài ba tháng không hỏng anh em nhá nếu mà người ta chơi vị lại vị cũ anh em vứt ví dụ chơi à, các công trường hay là anh em đi chơi gọi là công ty anh em vứt bộ vị ra mai người ta lại chơi tiếp thì là anh em cứ thế chơi thôi còn khi người ta chơi vị mới anh em lại lấy thêm vị anh em nhá cái giá thành một bộ vị nó cũng rất là phải chăng rất là mềm mại anh em lấy bộ vị anh em lại chơi tiếp thì đi kèm nó phải có một cái điện thoại cảm biến quân vị em nhá cái điện thoại cảm biến quân vị này tôi luôn với anh em này là nó tích hợp dung luôn nó cảm biến rất là chuẩn chỉ luôn ngày trước ạ bao nhiêu cái nhược điểm thì đến cái thời điểm hiện tại là bấy nhiêu cái ưu điểm là tôi đã tích hợp vào cái máy này rồi anh em này anh em biết rồi ngày xưa anh em chơi cái dòng bẻ trôi bẻ thả anh em phải lướt qua lướt lại anh em này đi chơi rất là nhì nhằng làm khó chủ cuộc chơi rất là khó em đi chơi anh em phải cầm cái cầm cái thì anh em biết rồi năm bảy tám người chơi chỉ có một người cầm cái đây hàng này là con chơi được đấy là cái ưu việt lớn nhất của nó là con em chơi bình thường anh em nhá đấy hay mới đây anh em biết rồi ra cái dòng cảm ứng cảm ứng đánh ống đánh ống 304 ống S1 S3 S4 luôn anh em đánh cái ống đấy đánh cũng rất là chuẩn nhưng cái ngược lại là một cái điều duy nhất cái nhược điểm đó là cái nhịp rung rung loãng rung nhiều lên 15 20 nhịp anh em phải thực sự là va vào đồ nhiều chơi sòng chơi sướng nhiều anh em mới chơi được nhưng cái hàng này ạ mới chơi mới vào đồ đều chơi được hết thì vì sao tôi dám khẳng định như vậy với cái tiện lợi đầu tiên tôi nói về nhịp rung lẻ rung một chẵn rung hai cái này không đánh được cái mặt đánh không đánh được cái mặt vịn anh em nhá tứ tử với cả ba trắng ba đen không đánh được chỉ đánh chẵn đánh lẻ này thứ hai là cái khoảng cách kéo dài rất là xa cái nhịp bắt cái khoảng cách ngày trước khoảng cách bắt chỉ ba bốn phân bây giờ kéo dài lên một mét rưỡi đến một mét tám anh em là con là cái đều chơi được hết em ngụy trang vào trong người ống chân ống đồng hay là kẹp trong lách hay là trong quần xịt để tùy anh em miễn làm sao anh em cảm thấy hợp lý anh em chỉ cần cái điện thoại để cao quân vị anh em nhá để cao quân vị là anh em chơi được đấy chơi thì chơi pin tiểu anh em biết rồi pin tiểu chơi 3 ngày 5 ngày không nói pin anh em nắp tôi vào pin tiểu anh em nhá anh em bật cái công tắc lên có cót tăng giảm nhịp rung mạnh rung nhẹ anh em có thể chỉnh thoải mái này chỉnh mạnh chỉnh nhẹ anh em có thể chỉnh thoải mái anh em tay không bắt giặc anh em không cần phải người kỹ thuật không cần phải là ăn chia làm gì cả cái điện thoại anh em đúc trong người thẳng tay mà bát đặt tiền nhịp rung không ai biết cả anh em này nó ngụy trang cái điện thoại cùi bắp rất là chuẩn chỉ luôn em đúc trong người rất là kín đáo bảo mật an toàn anh em này đấy báo rất là chuẩn chỉ luôn hàng này độ chính xác lên 95 phần trăm anh em nhá em không phải lo lắng điều gì cả tôi luôn không chơi xanh chín xanh chín 10 hôm anh em thua tha cả 10 tôi luôn anh em như thế cái đồ này chuẩn chỉ nhất hiệu quả nhất chính xác nhất rồi anh em nhìn cho tôi nhé hàng nhà tôi bán ra có tem mát rõ ràng chế độ bảo hành một đổi một đổi mới luôn trong vòng một tháng đầu mua hàng và bảo hành miễn phí một năm nên anh em hoàn toàn yên tâm nha mẹ. máy tôi bảo hành miễn phí vị anh em chơi không chuột đổi vị tôi đổi thoải mái cho anh em nên anh em không phải lo lắng làm gì anh em nhá còn anh em tôi luôn này nhiều anh em đã mua hàng của tôi rất là chuẩn chỉ an toàn và bò và lấy hàng nhà tôi rất là nhiều là khách quen nhưng anh em mới xem được video anh em gọi trực tiếp anh em để anh đặt hàng để tư vấn về tất cả các dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp anh em tư gọi điện tôi tư vấn cho anh em em anh em nhá đấy nhà tôi đã có 15 năm trong cái thế giới ngầm rồi nhà tôi đi đầu trong cái lĩnh vực thiết bị cờ bạc bịp tôi luôn anh em lên nhà tôi cơ sở nhà tôi là được nhân viên đón vào thực tế nhà tôi không bán đường không bán chợ không bán quán cà phê đón vào anh em ưng em lấy hàng không ưng em mình giao lưu cốc cà phê cà pháo chứ anh em mình không khó khăn gì gì cả anh nhá giúp đỡ lẫn nhau thôi lên có cái đồ chơi anh em nhá thì bây giờ không để làm mất thời gian của anh em nữa không cần phải nói nhiều nữa thì bây giờ tôi sóc thêm đôi bài tiếng bạc xem cái độ chuẩn chỉ nó ra làm sao anh em tiếp tục em này hôm nay là tôi bè tôi sẽ để trực tiếp trong người đã anh em nhá để tôi ờ, để coi như tôi cầm cái tôi đánh em này anh em này cứ tưởng tôi ờ, đánh luôn cho anh em đôi và tính bạc bát đĩa xanh chín anh em nhá luôn đúng bộ vị không tài tôi luôn là vị không tài đó từ sau này để tôi đúc trong người như tôi cầm cầm cái luôn anh em này chắn phải lẻ trái này anh em này máy trả cho tôi kết quả là một nhịp rung trong người tôi một nhịp rung rất nhẹ rất êm tôi đi lẻ anh em này tôi ờ, đánh lẻ này anh em này chắn là tôi ôm sạch mặt lẻ tôi bán cho lại anh em này em thấy nhá ba trắng lên này tôi cầm cái đánh cũng rất là chuẩn luôn rồi anh em này là con em vẫn chơi bình thường anh em nhá đấy tiếng này tôi tiếp tục bán chẵn em này à, tiếp tục tôi bán lẻ này ôm chẵn này bán lẻ ôm chẵn này bao nhiêu mà chẵn chẵn xuống thêm này chẵn xuống thêm cái ôm hết anh em này bạc lẻ này mở này vẫn đứng ba trắng anh em nhá em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này anh em không nên chơi xanh chín tôi luôn là không nên chơi xanh chín anh em này khi tôi đúc cái điện thoại cảm với quý vị vào trong người thì tức là cái điện thoại nó đã cao hơn bộ vị rồi anh em nhá anh em nhớ tôi điều thì đánh rất là chuẩn chỉ luôn bạc vẫn đứng bạc lẻ anh em này tôi bán sạch chẵn này bán sạch chẵn này anh em này à, bán sạch lẻ anh em này chẵn là tôi ôm sạch mặt này anh em thấy vẫn ba trắng này trồng quân xô vị để báo hết anh em cái hàng cảm ứng này trồng quân trồng vị vẫn báo hết anh em này rất là chuẩn luôn ví dụ anh em là con vẫn chơi bình thường ví dụ tôi là con thì cái tôi là con tôi xuống người đánh chẵn này này vẫn đứng cầu chẵn tôi xuống người đánh chẵn luôn em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá kỷ niệm anh em thêm đôi ba tiếng nữa này em lên nhà tôi tôi luôn này được sóc sóc thoải mái luôn thử thoải mái luôn đứng cầu chẵn này 100 triệu chẵn này chẵn thường ngoài 100 triệu này ai yêu lẻ mất tiền này anh em này yêu lẻ tiếng này là đi ra bờ ra bụi luôn anh em này mất nhà mất cửa này không thể đánh lẻ tiếng này được này đứng sấp đôi này chồng quân xô vị để bám hết anh em nhá đấy đồ đạc rất là chuẩn em lên tôi được sóc thực tế thoải mái cái hàng này là con chơi được em này cái ưu việt nhất là con chơi bình thường câu lẻ này 100 triệu lẻ này em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này tôi sóc ngắn ngắn một nhịp như này thôi máy vẫn trái quả in khuôn in bát là máy trái quả đi câu lẻ này anh em thấy không rất là chuẩn những cái đồ này đi chơi ạ tôi kỷ niệm cho anh em một hai tiếng nữa này tôi sóc nhanh thôi anh em lên tôi được thử hàng thoải mái lẻ này em thấy không em lên tôi được thử hàng thoải mái anh em nhá đó anh em sóc thoải mái tay em sóc anh em thoải mái luôn anh em ơi bạc chắn này anh em thấy không sóc đôi này không phải là mất thời gian của anh em à chăm nghe không bằng một thấy một nhìn đâu anh em ạ à. em lên thực thử hàng thoải mái chắn này anh em nhá đồ đạc rất chuẩn chỉ em thấy không anh em chơi không cho xanh chín xanh chín 10 hôm anh em thu tha cả 10 tôi khẳng định một điều thế em lên trước khi thua anh em mua cái đồ anh em sắm để em đánh đồ bịp đấy tôi luôn này anh em không bịp người ta người ta lại bịp anh em anh em nhá đấy bây giờ tôi kỷ niệm cho anh em thêm hai tiếng nữa tôi để ra đĩa anh em này để ra đĩa cho nó thực tế anh em này anh em nhá anh em nhìn cái nhịp rung của tôi này anh em nhìn cái nhịp rung này chờ này một rung này hai rung tôi đi chẵn nha em này 100 triệu chẵn này em thấy không đấy máy thực tế ra ngoài anh em nhìn nhá anh em nhìn thực tế cái nhịp rung này cái khoảng cách thì bắt được rất là xa một mét rưỡi một mét tám một rung này một dung tôi đi lẻ anh em này em thấy không? đồ rất là chuẩn chỉ anh em nhé đấy thì trên tay tôi đây đang cái điện thoại cảm ứng con vị và một cái bộ vị cảm ứng là vị vị không tang anh em alo trực tiếp 09878 4 để tư vấn miễn phí về hàng hóa tất cả các dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp nhà tôi đều cung cấp hết bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp sau đĩa bịp kính áp tròng máy đánh bài bài lỗi công ty dạy bài tay không sửa tin nhắn nô đề anh em nhá tất cả nhà tôi đều cung cấp hết anh em alo được tư vấn miễn phí hoặc anh em không tiện để lại tin nhắn hoặc để lại tin nhắn zalo anh em được tư vấn miễn phí về hàng hóa anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán còn anh em lên nhà tôi anh em muốn ví dụ nhiều anh em cẩn thận chắc chắn anh em lên bước chút thời gian lên tôi đun với em một một vài tiếng em lên bến xe em đình bến xe giáp bạc nội bến xe em đông sài gòn gần đâu em qua đó em lên thực tế em nhá em lên thực tế một vài tiếng em được thử thoải mái còn anh em ở xa bận công việc thì tôi gửi xe cho anh em còn tôi luôn hàng tôi bán ra có tem mát rõ ràng đổi mới luôn cho anh em nên anh em yên tâm về đồ đạc hàng hóa chuẩn chỉ lấy chữ tín là số 1 luôn anh em nhá tất cả dụng cụ tôi đều có hết vị tôi luôn vị không tang máy này không dây dựa nhì nhàng rung rất đơn giản gọn nhẹ bát đĩa xanh chín anh em nhá bát đĩa của ai được anh em alo được đặt hàng tư vấn miễn phí thì cảm ơn anh em xem video của tôi